cô đang dành cho ai đây bao nhiêu thương tư thẳng hòa phai cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được hình bóng bao nhiêu lần đã hy vọng về nơi sống yêu ban đầu chẳng ngầu lo bên nhau ăn lá câu đêm thu lại lo âu không sao đâu chia tay chẳng đau phải chẳng em đem tình yêu cho người khác con tim em thấy lòng để niềm đau thấy bao bắn hồng bước chân anh đi về chẳng còn ai mong được dăm mai ba năm dòng để giờ nghe tiếng em đi theo chồng nước mắt hoa tiếng đau người đánh sao bao ngày trong mong đóng đợi giờ về thì không ai chờ giọt muốn rơi xuống một lý do anh sẽ thôi mong chờ em là ai trong lòng tôi mà mang niềm đau bao ngày qua vậy là coi như ta vẫn nhớ đem tình yêu cho người khác